chào tất cả anh em tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp một tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tang anh em nhé thì đây bộ đồ chơi này nó sẽ giúp cho tất cả anh em là dành riêng cho các anh em đi lắc tay cái thì đây là cái cách lắc tài xỉu cái thứ nhất là anh em ờ, lắc một tài xỉu đi đều bằng cái cách lắc bình thường của anh em nhé cái hột uh, ờ, tài xỉu này rất đi đều luôn anh em nhé và cái ờ, thứ hai khi anh em à, lắc điều tay thì cái tỷ lệ lên báo của nó rất cao luôn anh em nhé cái cách lắc hột tài xỉu 2020 này cái quan trọng nhất là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì uh, cái bộ đồ chơi này, tài xỉu bịp 2020 này nó hoàn toàn không tang thì tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em để cái độ tang tích đây ok cho anh em cả ba hột đều nổi luôn này thì uh, tôi cũng bao cho anh em là ăn thua trẻ hột luôn anh em nhé anh em có thể đập chén đập bát đó. anh em cứ ăn ờ, thua chạy hột nhiều tiền mà ờ, tôi đảm bảo luôn cho anh em là trong nó không có bất cứ một cái gì hết và cái bộ đồ chơi này nó sẽ dùng cách thì tôi thử 500 cho anh em này ok cho anh em 500 không hít anh em nhé đó. Rồi. cái cuối cùng tôi sẽ dọn đèn pin luôn cho anh em này đây tôi sẽ dọn đèn pin cho anh em nhé đó anh em thấy không hộp rất trong luôn nhá rất đẹp này anh em đĩa này anh em ok chưa đó. nắp thì tôi giãn đề cai thôi anh em tôi đã thử cho anh em cái độ tăng tích rồi bây giờ tôi cũng tránh để làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì tôi cũng sẽ uh, chia sẻ cho anh em chơi một tài xỉu hay không hay không này làm sao để nó mang lại cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác cao nhất anh em nhá. tôi không dám đảm bảo cho anh em cái hột này nó sẽ mang lại cho anh em cái hiệu quả là 100% nhưng mà nó sẽ mang lại được cho anh em là từ 7 đến 80 phần trăm nhá chỉ cần là anh em mang được cái bộ đồ chơi tài xỉu 2020 này vào trong các sân chơi các sòng sới tài xỉu là anh em đã nắm chắc chắn phần thắng trong tay rồi và cái cách nát giữ tài giữ xỉu giúp cho anh em đi nát tài xỉu luôn thắng anh em nhé đó rất hiệu quả luôn <clears throat> vâng thì đây tôi cũng ờ, sẽ thử luôn cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi này nó mang lại cho anh em như thế nào nhá đây tôi sẽ cái thứ nhất tôi sẽ lắc cho anh em là hột đi đều nhá chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đó bằng cái cách nắp bình thường ờ, khi đi lắc tài xỉu nhá này chén này thì chén này xuống xỉu này anh em đó đúng không anh em một bốn bốn này tiếp tục nhé lại lên tài đó đó chén này sang tài anh em nhé đó anh em thấy không ạ tài lên bão luôn anh em nhé rất rất ok luôn anh em đó, tiếp tục ạ chén này lại xuống xỉu nhé. đó một hai ba xỉu anh em nhé ok không anh em đó thì uh, tiếp tục tôi sẽ lắc cho anh em này vâng hai ba năm tài anh em nhé thì đó vừa rồi tôi lắc cho anh em bằng cái cách lắc mà khi anh em đi ờ, lắc tài xỉu thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em bằng cái cách lắc một tài xỉu 2020 của ờ, độc quyền của bên tôi nhá thì đây là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì bây giờ chén này chén tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em nhá cho nên tôi lắc giữ tài cho anh em này nó chính xác cho anh em ba năm năm tài anh em nhé Vâng, chiến này tôi vẫn nắp giữ tài cho anh em này anh em xem là đây mở luôn cho anh em đó 356 tài tiếp này anh em đó ok cho anh em đó. Vâng, tiếp tục ạ chiến này vẫn tài anh em nhé đó ok cho anh em rất chuẩn xác luôn anh em này tiếp tục vẫn tài em về tài thôi nhé vâng vẫn tài 156 này anh em chiều nay tôi vẫn lắc giữ tài cho anh em này mở luôn cho anh em đúng anh em 443 tài Đó, vẫn là tài luôn rất chính xác rất hiệu quả anh em nhỉ thì bây giờ tôi cũng sẽ lắc cho anh em vài chén lắc từ tài sang xỉu và tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em nhé đó anh em hiểu xuống xỉu nó lại em báo anh em nhé rất hiệu quả luôn đó xỉu này đó 113 xỉu anh em nhé đây tôi lắc tiếp cho anh em này 234 này 112 này 124 này anh em ok cho anh em 112 anh em nhé xỉu 116 này 133 nhé anh em 115 này anh ấy nhiều xỉu không ạ đó vẫn vẫn còn đó thì đây thì chén này nó bị phản anh em nhé thì chắc chắn rồi nhưng mà cái chén này phản nhưng mà lại lên báo anh em nhé chắc chắn rồi anh em thì bộ đồ chơi nào nó cũng có những cái chén phản thôi vâng thì vừa rồi anh em cũng thấy được đúng không ạ cái tỷ lệ đi hồn này nó rất đi đều anh em nhé và cái tỷ lệ lên báo rất cao thì ờ, bằng cái cách nát giữ tài giữ xỉu nó sẽ giúp cho tất cả anh em chơi tài xỉu bịp đi lắc tài xỉu luôn thắng anh em nào mà thấy cái bộ đồ chơi này nó phù hợp với các sân chơi của các anh em hoặc là nó phù hợp với các anh em đi uh, lắc tài xỉu đi chơi tài xỉu bịp thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại tôi đã để trên màn hình rồi anh em nhé đó thì anh em có thể là kết bạn zalo tôi uh, sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 nhé đó thì đây là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu độc quyền của bên tôi nên là khi làm mà anh em sử dụng hột tài xỉu 2020 này tôi sẽ chỉ cho anh em về cái cách nắp cách nắp giữ tài giữ xỉu hiệu quả nhất anh em nhé thì video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi hẹn gặp lại các anh em ở trong các uh, clip sau đó anh em nào anh em nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ